Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn tình Phát của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại một lô đất Có mặt tiền tuyến số 4 là 9 11 mét nha cả nhà Đây là mặt tiền tuyến số 4 Và chiều sâu của lô đất là 44 mét Tính từ cái vị trí mép của tuyến số 4 để thẳng vào qua đây Đây, hướng tây của mình là 44 mét nha như vậy thì ờ, lô đất này cực kỳ đất địa nó có tổng diện tích là 91 m mặt tiền thứ 4 và sâu là 44 m và ở đây đây đây là cái mặt tiền thứ 4 này và trước khi mình review lô đất này thì ờ, mình thông tin lại cái khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú nha khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú là một khu công nghiệp có tổng quy mô là 6.300 hecta ở đây thì ờ, trước khi quy hoạch cái khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú mà với tổng quy mô là 6.300 hecta thì phải làm bốn tuyến đường trước đó là tuyến số 1 số 2 số 3 và số 4 như vậy thì hiện tại chúng ta đang đứng trên con đường tuyến số 4 nha cả nhà và có mốc lộ giới đây ạ à. đây mình sẽ đi, ờ, cùng cả nhà đi, đi, đi tới mốc lộ giới ha đây giờ đây này tại đây ở đây ta cả nhà thấy mốc lộ giới này đây ạ à. đây chính là cái mốc lộ giới nhưng mà bị xe đạp qua rồi cho nên nó bị ngã rồi nha cả nhà đây này hai bị xe đạp ngã và từ đây đi qua đây đây mất cái mốc lùi dấu qua bên đây là à, cái mốc lùi dấu thứ hai này là 42 mét nha đây cả nhà là mé bên này này đâu rồi kia bên kia hả à bên kia kia cái nhà cái nhà thấy không ạ đây cái nhà theo theo, theo trong mình vào bên kia ha nó hơi xa nhưng mà qua bên kia này cái nhà thấy không, không ạ to được không to được à, phân to này à, đây, đây đây đây đây chính xác này cả nhà rồi đây này đó đó đây chính là cái mốc thứ hai của con đường 42 m nha là tuyến đường số 4 tổng chiều dài của ờ, tuyến số 4 này là 8,5 km độ giới là 42 m như vậy thì lô đất này của mình nó nằm trên mặt tiền đường tuyến số 4 và đây cả nhà nhìn lại thêm một một hướng nữa đó bắt đầu từ cái mép mà đó đó vô khúc cây kia này phóng to lên phóng to lên đó từ khúc cây kia này ngay gốc cây đó cả nhà đó ngay gốc cây cả nhà thấy không ạ theo hướng tây của mình đây nha cả nhà đó rồi ngay gốc cây này này đúng rồi đó rồi rồi chúng ta sẽ đi chúng ta sẽ đi kéo thêm qua đây rồi chúng ta sẽ kéo thêm qua đây theo cái tuyến số 4 theo con đường số 4 này đây theo con đường số 4 mà đi thẳng lên cái con đường này cả nhà theo con đường này này đây đó là con đường tuyến số 4 đúng không ạ đó đi lên tới hết cái hàng cây kìa lên hết hàng cây đó cả nhà thấy không ạ à? lên hết hàng cây đó thì như vậy thì nó có tổng tổng cái chiều dài mà dọc theo tuyến số 4 này là 91 mét nha 91 mét, và chiều sâu là 44 mét, giá bán là 10 7 tỷ nha cả nhà giá bán là 17 tỷ nha 17 tỷ nha cả nhà giá cực kỳ hấp dẫn nha cực kỳ hấp dẫn 17 tỷ 91 mét, giá 17 tỷ tính ra là tầm khoảng là 190 triệu trên một bánh ngang á nói chung là tầm khoảng gần à, gần à, ờ, một trăm chín mấy đó nói chung mình chia ra thì mình sẽ biết liền à qua đây như vậy thì à, khi mà chúng ta mua cái lô đất này có phải là chúng ta sở hữu rất là nhiều cái mặt tiền mình nằm trên mặt tiền đường số 4 không ạ tức là cái mặt tiền ở đây rất là lớn chỉ với 91 triệu thôi à, 17 triệu thôi 10, 17 tỷ thôi nha cả nhà chỉ với 17 tỷ thôi mà chúng ta có mặt tiền là 91 mét như vậy thì khi mà nó hình thành thì sao ạ à? khi nó hình thành hình thành rồi khu nghiệp hình thành và dân cư ở thì vô tình lô đất này là sao vô đất này vô cùng đất địa chúng ta kinh doanh mua bán gì cũng được và rất là nhiều người họ sẽ muốn sở hữu lô đất này nhưng mà họ sẽ không bao giờ mua được lý do tại lúc đó hình thành rồi thì ai kỳ tức là bây giờ cái vị đất lúc này nó không còn nhiều cho nên sẽ rất là khó tìm được một lót như thế này vậy thì bây giờ chúng ta mua là chúng ta đang còn cơ hội để sở hữu được lô đất này nha cả nhà với những khách hàng có tầm tài chính tầm khoán là 20 tỷ đến 30 tỷ và 40 tỷ thì rất dễ dàng sở hữu lô đất này như vậy thì cái việc mua hay không thì tùy thuộc vào cái nhận định của mình cũng như là cái quyết định của mình ngay tại thời điểm này ạ à. rồi thì cả nhà hãy theo chân mình hãy theo chân mình đi lên trên này một xíu để chúng ta biết được cái ranh giới của lô đất nha chúng ta biết được cái ranh giới lô đất đó thì từ ờ, vị trí cái móc cột kia chúng ta đi thẳng ra bên này đó là tuyến đường 42m và hiện tại chúng ta đang đi trên trên lòng đường của tuyến đường 42m và trong quá trình mình à, di chuyển lên trên kia thì à, cả nhà nắm lại thông tin về khu công nghiệp Bicamac khu công nghiệp Bicamac có quy mô 4 à, 6.300 hecta nó sẽ nói bốn xã đó là xã Tân Lập à, giáp với bên à, Phú Giáo Bình Dương, xã Tân Tiến, xã Tân Hò và xã Tân Lợi. Và để mà hình để mà khởi công khu công nghiệp Bicamax này thì chúng ta phải làm được bốn con đường. Đó là tuyến số 1 nằm thuộc à, địa phận xã Tân Lập, tuyến số 2 thuộc địa phận xã Tân Tiến và tuyến số 3 thuộc địa phận xã Tân Hò và tuyến số 4 thuộc địa phận của xã Tân Lợi và một phần của xã Tân Hò đây chúng ta đi lên đây ạ à. ở đây thì à, có rất là nhiều lô đất đã được à, chủ đầu tư cũng như là những à, nhà đầu tư cá mập mua sang đón mua sau đó các cây như thế này và ban ra nếu mà địa địa hình nó thấp thì đổ đất thêm và ban ra đó mà làm lên những cái à, lô đất đẹp và nhà đầu tư nhìn thấy thì nhà đầu tư có được cái cảm giác sẽ là một trong những cái vị trí mà đầu tư tốt nhất tại đây ạ à đây à, chúng ta đi xa xa ra kia ngay chỗ cột mốc kia là tiếng số 4 rồi à, chúng ta đi thấy là chúng ta thấy tiếng số 4 không ạ phóng to lên một xíu này chúng ta thấy ngay gốc cây đó là tiếng số 4 nha cả nhà à, đó đã ngay chỗ cái bụi cây đó rồi hàng cây đó chúng ta sẽ đi vào đây thì đây à, chính là lô đất của mình đó rồi thì à, nếu như mà nhà đầu tư nào muốn sở hữu lô đất này thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 mình xin à, kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. Xin chào và tạm biệt ạ.